Uh, hello, xin chào tất cả các bạn nha Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Đình Hào Và tiếp theo trong video lần này thì Đình Hào sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách xác minh ờ, hai uh, bước uh, Xác minh uh, tài khoản email của mình Đó, Và bây giờ không để chờ đợi thêm thời gian của các bạn nữa Thì Đình Hào sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha Rồi bây giờ bước đầu tiên mình sẽ à, đăng nhập đăng nhập email nha đăng nhập tại đây rồi bây giờ mình sẽ vào một cái nick mà hồi nãy mình uh, vừa vừa vừa vừa mới uh, tạo tài khoản ừ. đây đình hào đây rồi bây giờ mình sẽ mở mật khẩu và rồi đó như các bạn đã thấy thì nó sẽ không có à, xác minh hai bước cho mình đó cho nên bây giờ mình sẽ cài đặt thì à, để xác minh được hai bước thì các bạn hãy vào cho mình phần đăng nhập và bảo mật rồi tiếp theo kéo xuống phía dưới ngay chỗ đây xác minh hai bước đây các bạn ngay chỗ đây nó sẽ có một à, đây là xác minh hai bước thì các bạn hãy nhấn vào cho mình là phần bắt đầu đây các bạn hãy ngay chỗ đây nha các bạn các bạn nhấn vào cho mình phần uh, rồi tiếp theo các bạn nhấn cho mình vào phần bắt đầu rồi nó sẽ bắt mình đăng nhập lại nha các bạn rồi tiếp theo bây giờ bây giờ nó sẽ có hai cái nó bạn muốn uh, nhập mã bằng cách nào có nghĩa là gọi điện thoại hoặc là nhắn tin như mình là mình chọn là tin nhắn văn bản rồi mình bấm vào tiếp theo rồi bây giờ một số điện thoại nó đã được gửi qua cho mình Đó, bây giờ mình sẽ mở máy lên máy điện thoại của mình lên để ờ, nhập mã vào đây rồi bây giờ mình bắt đầu nhập nha 292879 2928 Rồi như vậy là đã xác minh thành công Bây giờ mình sẽ nhấn vào nút bật Rồi ok và như vậy là nó xác minh hai bước đã được bật nha các bạn Ngoài ra nếu các bạn muốn ờ, yên tâm hơn nữa các bạn có thể ờ, vào uh, ứng dụng vào phần ứng dụng Outer Discator nha các bạn các bạn nhấn vào đây cài đặt cài đặt cho mình rồi tiếp theo các bạn nhấn vào cho mình phần Android nếu mà các bạn xài à, iPhone thì các bạn nhấn vào iPhone nha các bạn như mình là mình xài Android thì mình sẽ bấm vào mục Android và bấm vào tiếp theo rồi ngay chỗ đây nó sẽ hiện cho mình lên một cái mã vạch thì à, cái chỗ này à, nó hơi phức tạp một tí à, các bạn hãy lên uh, CH Play tải cho mình cái phần mềm Đấy, các bạn nhấn vào cái phần mềm mà ghi theo cái chữ đây nè các bạn Authenticator đó mình đọc tiếng Anh không có rành nha các bạn đó các bạn à, lên à, CH Play các bạn à, tải cái ứng dụng này về cho mình và sau đó các bạn hãy à, chụp cái, à, cái cái cái mã vạch này lại cho mình đó. như bây giờ mình chụp rồi như vậy đã ok thì mình làm ở ngoài điện thoại nên à, các bạn không có thấy được thì đó thì bây giờ trong chúng ta hãy bấm vào phần tiếp theo rồi khi mà chúng ta cài đặt cái phần uh, ứng dụng đó trên điện thoại rồi thì nó sẽ cho chúng ta là à, 6 con số thì nó bắt chúng ta nhập vào đây rồi như bây giờ trên điện thoại mình mình sẽ nhập vào nha 978248 978248 rồi như vậy là đã thành công nha các bạn Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về cái phần ứng dụng này Chưa biết cách xài thì mà à, các bạn có thể à, inbox qua Facebook cho mình à, mình sẽ để cái đường link à, đường link uh, nick Facebook của mình ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần uh, comment à, các bạn có thể nhắn tin và inbox cho mình mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn à, thì cách à, rồi bây giờ mình sẽ ra đăng xuất và mình à, đăng nhập lại xem thử là nó đã xác minh thành công chưa nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ vào phần email rồi ngay đây mình sẽ vào phần uh, email mình vừa mới nhập đó các bạn thấy chưa nó sẽ ra cho mình uh, một cái bước xác minh như thế này thì chỉ có ờ, cái điện thoại của bạn mới có được cái mật khẩu này thôi nha các bạn đó, bây giờ nó, nó sẽ có hai bước một là nó sẽ gửi tin nhắn văn bản qua cho mình thì các bạn nhập vô vẫn được còn không các bạn sẽ vào phần ứng dụng ứng dụng mà như hồi nãy mình vừa nói là các bạn cài cái phần ứng dụng này này Odecat Store đây này các bạn Đó. các bạn hãy nhập vào rồi bây giờ mình sẽ nhập nha và các bạn nên nhớ rằng là cái ứng dụng này nó rất là hay thì khi khoảng trong tầm 10 giây thì tất cả các con số ở trên cái ứng dụng này nó sẽ thay đổi và chính vì vậy à, cái tính tính năng à, bảo mật của nó rất là cao và rất là xác thực Đó. và bây giờ mình sẽ nhập vào nha 839 569 839 569 Ok, và như vậy là đã xác nha ờ, xác thực thành công. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể uh, liên hệ cho mình nha. Và ờ, mình cũng xin cảm ơn uh, các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Please.